game today. Hello, chào anh em. Tôi là Tuấn Cơm. Chào mừng anh em đến với cả Game Today. Hôm nay trong clip này tôi sẽ review cho anh em cái con tướng mới sắp xuất hiện trong cái phiên bản sắp tới. Anh em đã đoán được ra đấy là con tướng gì chưa? Đầu game cho con uh, Tabu Witcher lấy luôn nhá. Tôi nghĩ đa phần các anh em đều có thể là biết cái con tướng mà tôi nhắc tới nó là con con tướng gì. Vâng. Không phải để các anh em đoán giả đoán non nữa thì tôi nói luôn nhá. Cái con tướng mới ấy, nó ở trong cái bộ Fanda là một cái con tướng cũng là một cái con co và cái con co ba tiền giống như là con Ember cũng như là con uh, Thunder vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ có thể là chơi bộ gấu để review nó anh em nhé trong cái bộ con tướng mới ấy, nó sẽ ở trong cái bộ Saman Đây rồi, con cấu rồi, hay quá Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn Nó ở trong bộ uh, Saman Tất nhiên là hiệu quả của bộ Fanda ấy Thì mắc của nó bây giờ nó vẫn là ba con thôi nhá anh em nhá ba con Fanda thôi Tuy nhiên chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn Chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn Đấy là cái việc là có thể chúng ta bỏ Bỏ cái con gấu mết đi Bỏ con Thunder đi Đấy, hoặc là có thể bỏ cái con gấu này cũng được chúng ta chỉ cần chơi ba con gấu thôi ba con fanda thôi là đủ anh em thấy round này nó cho tôi hai con đỏ và hai con saman tôi lóc lại luôn anh em ạ vì trong cái trận đấu này chúng ta hướng đến nhá chúng ta hướng đến là chúng ta chơi saman mà đỏ kết hợp với saman rất là hay ở trong cái con lava nó rất khỏe trong giai đoạn đầu game có thể kết hợp được chúng ta có thể kết hợp thêm những cái con hunter phía sau à, bởi vì trong cái bộ đỏ nó cũng có cái con hunter đó là cái con uh, con gì nhở con uh, ờ, school hunter cũng rất khỏe đúng không đây rồi lấy luôn anh em ạ à, lấy luôn ôi tôi có khi tôi phải lóc rau nữa à bây giờ bán gấu đi thì lại sai bởi vì chúng ta đang hướng đến cái bộ gấu đúng không anh em thôi được đành phải coi như là bỏ qua con school hunter tạm tạm tạm tạm chả nhẽ lóc lại rau nữa nhỉ à? lóc lại rau nữa thì nó hơi sai sai nhưng mà nếu mà chúng ta không kết hợp cái bộ hunter đầu game để chơi chuỗi thắng thì cũng hơi khó còn cái ờ, line up nào có thể chơi được nhỉ chúng ta còn một cái line up cũng có thể chơi được với cái bộ gấu này và cũng rất khỏe đấy chính là bộ human bởi bây giờ tôi nhận thấy là ở đây cái lượng đồ nó có xung kích ờ, có xung kích có bờ linh rất khỏe được Hợp lý đấy Chúng ta có thể chuyển được ừ, Đây được ok quá Ok quá nhờ Đấy anh em có thể thấy là chúng ta có một con hai tiền ở bộ Saman Con này thực ra cũng hơi yếu Lết game chúng ta sẽ bán thôi Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta có cái sự lựa chọn Đấy chính là có một cái con Saman 3 tiền Cho thỏ vào khỏe hơn này Anh em ngày trước ấy tôi, uh, tôi tôi tôi tôi tôi ờ, đánh giá một chút về cái bộ Saman mới. Cái bộ Saman khi mà nó có cái con ba tiền ấy theo tôi đánh giá đây là một cái sự bổ sung rất là kịp thời và hợp lý. Chúng ta thấy cái sự thay đổi uh, cái tộc hệ Saman khi mà ngày trước nó phế hẳn một cái con co rất là là quan trọng của địch thủ của đối thủ, một cái con co cầm đồ Ví dụ như là con Avenger Glide hoặc là cái con Velomancer mà bị cái bộ Saman cũ ấy, ngày trước ấy, gặp ấy là toang luôn là coi như xác định là thua nhưng mà bây giờ ấy cái bộ saman bây giờ sau khi nó thay đổi thì nó trở lên là khá là yếu lép vế so với cả cái bộ saman cũ khi mà bộ saman lại là biến cái con khác ở phía bên quân mình và thậm chí nó còn không được hưởng synergy cũng như không được hưởng cái lượng đồ là không thể dùng đồ được vậy thì đây nó sẽ là một cái sự bổ sung một sự bổ sung khá là gọi là là là kịp thời và hợp lý tôi nói là hợp lý chứ nó không phải là mạnh đâu nhá nó chưa phải là mạnh Tuy nhiên là nó khá là cân bằng và hợp lý Khi mà bây giờ anh em có thể thấy là nếu mà chúng ta chơi Saman Chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn So với ngày xưa Ngày xưa anh em cũng có thể thấy là xây dựng cái bộ Saman Cái hồi trước nó khó hơn Cái hồi trước khi mà thay đổi cái hiệu ứng ấy của cái bộ Saman ấy Nó khá khó Đấy, nó khá khó khi mà nó phụ thuộc vào gì hai con 5 tiền Chúng ta ban đầu chúng ta chỉ có cái gì? Chúng ta chỉ có Deflector thôi Deflector rồi Lava Saman là cái con hai tiền và con một tiền thôi Đấy Ở đây chúng ta có gấu rồi Hay lắm Một cái con gấu mết được cho vào đầu game gánh đam Được ok Rất là hợp lý Ra con gấu rau round hai con gấu Thì chúng ta sẽ sắp ra được một con gấu nữa đấy Hy vọng là như thế anh em nhé Thì tôi lại quay trở lại việc tôi nói về cái bộ Saman khi ngày trước ấy chúng ta xây dựng một cái bộ Saman ở cái hệ cũ ấy Cái hệ mà chưa thay đổi nhá Nó khá là khó khi mà chúng ta có hai con năm tiền Và để được kích hoạt được cái bộ 4 Saman thì buộc là chúng ta phải thế nào Thứ nhất là chúng ta ra được hai con năm tiền là cái thứ nhất Thì chúng ta sẽ đủ bộ 4 Saman là rất khó tức là phải siêu lết game Siêu lết game khi mà anh em lên 10 thì cái đấy nó mới có thể nó dễ dàng nó, nó xảy ra được Đấy, đấy cái thứ nhất Cái thứ hai là ờ, gì chúng ta có thể ra được một con 5 tiền thôi Ra được đúng một con 5 tiền Một trong hai con là con Squire và con Storm Saman Đấy, nhưng mà nó vẫn khó Bởi vì lại có một cái con 5 tiền mà nhân phẩm thì cũng là phải là Nói chung ấy là cũng phải có nhân phẩm Đấy, rồi kết hợp với cả cái bộ Cái bộ, bộ, bộ ờ, Nó là cái bộ giạt, Mà kết hợp với cái bộ giạt ấy Thì nó lại có một cái yếu điểm Đấy là không phải là cái line up nào cũng chơi được thường cái bộ wizard đấy là chỉ chơi một là glacio 644 hai là gì là kết hợp với cả uh, cái bọn gót thôi kết hợp với bọn gót thôi thì nó mới gọi là là, là chơi được thôi Ủa sao cái màn hình nó cứ giật giật đấy nhở Có cái vấn đề gì mà cái màn hình nó cứ giật giật từ nãy rồi nhở Khổ Tôi chơi Bây giờ tôi đang phải chơi ở cái server tôi phải sang Server Trung Quốc tôi chơi anh em ạ bởi vì cái bọn Trung Quốc ấy thì cái con tướng này nó ra rồi Còn bây giờ chúng ta đang chơi ở phiên bản gọi là Villa Game thì chưa có Anh em ạ Đấy nên là nhiều khi là nó hơi giật giật một tí anh em thông cảm nhá Rồi Chúng ta vẫn tiếp tục là đánh giá về cái bộ Saman thôi Thì cái bộ Saman bây giờ ấy, nó dễ hơn <clears throat> Chúng ta có 5 con Saman Và trong đấy chỉ có một con Saman duy nhất là có 5 tiền Đấy chính là con Squire Còn cái con Storm Saman nó bị giảm xuống một tiền rồi Tức là nó chỉ còn có 4 tiền thôi Đấy mà Storm Saman bây giờ 4 tiền nó rất là dễ ra Đấy, chúng ta có thể kết hợp bốn con Saman rất sớm mà không cần bộ huy giạt Đấy, chúng ta có bốn con Saman này trong đấy là nếu mà chúng ta chơi bộ gấu thì chúng ta lại càng dễ chơi hơn Chúng ta càng dễ chơi hơn Đấy, còn nếu mà chúng ta không có chơi bộ gấu thì chúng ta cũng có thể chơi bốn Saman là kết hợp với quy giạt được mà không cần Squire. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái phân tích mà rất là quan trọng này mà anh em sẽ thấy cái sức mạnh của cái bộ 4 Saman nó sẽ thay đổi rất nhiều đấy Đấy là cái việc là chúng ta sử dụng cái con à, gấu, cái con gấu 3 tiền nhá Úi rồi tôi cứ tưởng ra con gấu Nó lại ra con Wing Thôi được, cho Wing vào cũng được Wing này cũng khỏe này Tạm thời cho con cung đen ra Bán này cho nó tròn tiền anh em ạ Rồi chúng ta sẽ đến cái phân tích nha anh em nhá Chúng ta đến với những cái phiên bản đầu tiên khi mà cái bộ Saman là bắt đầu thay đổi Khi mà nó bắt đầu thay đổi nó bắt đầu sửa lại cái bộ Saman là biến những cái con tướng Saman ở quân mình thành một cái con bài thành một cái con bài khác mà có cái số tiền nó hơn cái con bài gốc nó là 1 đến 2 tiền. Đấy chính là cái sự thay đổi đầu tiên và cái hồi đấy cái hồi đấy anh em nhớ là nó có hai con 5 tiền. Hai con Saman 5 tiền. Là cái con uh, Storm Saman và con Squire. Và cái bọn 5 tiền ấy thì anh em cũng biết rồi anh em đều biết là cái con năm tiền thì nó rất là khó ra và để nó lên được hai sao nó là rất khó vậy cái sức mạnh bộ bốn saman là như nào mạnh nhất của bộ bốn saman đấy chính là triệu hồi được ra một cái con tướng 5 tiền 3 sao có đúng không anh em và ngày trước ấy ở cái phiên bản đầu tiên nhá khi mà thay đổi ấy để triệu hồi được ra một con tướng 5 tiền 3 sao chúng ta phải có một cái con tướng là 5 tiền hai sao Chúng ta không hề có một cái con tướng 4 tiền nha anh em nhé Hồi đấy chưa có tướng 4 tiền Storm Saman chưa phải là 4 tiền Mà nó là 5 tiền Vậy là chúng ta sẽ không có một cái con 4 tiền nào cả Dẫn tới cái việc là để mà muốn triệu hồi một cái con 5 tiền 3 sao Chúng ta phải có ít nhất là một con tướng 5 tiền 2 sao nhá Mà 5 tiền 2 sao ấy Hồi đấy là sẽ có Storm Saman và Squire Chúng ta bắt buộc chúng ta phải có hai con đấy lên hai sao Thì chúng ta mới có thể triệu hồi được ra một cái con tướng 5 tiền 3 sao Rất khó Nhiều anh em ở đây sẽ thắc mắc Các anh em có thể các em chưa biết Các em sẽ thắc mắc là Tại sao tôi lại biết được là Cái con 5 tiền 2 sao thì nó triệu hồi ra con 5 tiền 3 sao Thì tôi sẽ giải thích kỹ cho anh em một chút Tôi sẽ giải thích kỹ cho anh em về cái nguyên lý triệu hồi của bọn Saman Đấy là con Saman triệu hồi ra Nó sẽ có giá tiền hơn cái giá tiền Giá trị của cái con Saman gốc là 1 đến 2 tiền anh em nhé Một cái con 5 tiền 3 sao Có giá trị nó là 9 tiền Vậy là để triệu hồi được một con 5 tiền 3 sao Thì anh em ít nhất anh em phải có cái con gốc của anh em Con Saman gốc của anh em Nó là sao? Nó là 7 tiền Đấy Mà 7 tiền ở trong cái phiên bản đầu tiên ấy ở phiên bản đầu tiên nhá Chúng ta có hai con Saman 5 tiền đúng không? Là Storm Saman và Squire thì để được 7 tiền thì hai con đấy nó phải là hai sao. 5 tiền hai sao thì giá trị của nó sẽ là 7 tiền nha anh em nhá. Đấy còn về cái con chuyển xuống thấp hơn một chút, đấy là cái con Lava Saman thì sao? Lava Saman khi tôi có Lava Saman ba sao đi nhá. Khi tôi có một cái con Lava Saman 3 sao Thì giá trị của con Lava Saman 3 sao Nó là bao nhiêu tiền Nó có 6 tiền thôi anh em ạ Và một cái con Lava Saman 6 tiền Thì khi mà nó triệu hồi ra Ở cái bộ 4 Saman ấy Nó triệu hồi ra cái con Saman tiếp theo Thì nó sẽ hơn con Saman Lava Saman nó là bao nhiêu tiền Nó là lên hai tiền nữa Tức là nó mới chỉ có 8 tiền thôi Vậy là ở đây là mới có 8 tiền Tương ứng với cả cái số tiền là 8 tiền Hoặc 7 tiền nhá Đấy chưa kể cái trường hợp là đen là nó chỉ cộng một tiền thôi Nó là sẽ là 7 tiền Vậy là 8 tiền với 7 tiền thì nó chưa đủ cái mức tiền để có thể gọi ra được Triệu hồi ra được một cái con 5 tiền 3 sao Mà cái mức cao nhất của nó tức là cộng 2 tiền đấy Là khi anh em triệu hồi ra một con 8 tiền nhá Nó tương ứng với một con Nó là cái con 4 tiền 3 sao thôi nghe anh em nhá 4 tiền 3 sao hoặc là anh em đen hơn Anh em triệu hồi ra được nó là 7 tiền Đấy 7 tiền thì tương ứng với cả là một con 5 tiền 2 sao Tức là anh em chỉ có triệu hồi được 5 tiền 2 sao hoặc là 4 tiền 3 sao thôi Khi mà anh em có con Lava Saman Ok Tất cả những cái điều mà tôi vừa mới leo trên Nó chứng tỏ một cái điều gì Nó chứng tỏ là sau khi update ấy Cái bản phiên bản thay đổi đầu tiên của bộ Saman ấy Cái bộ Saman rất nhiều anh em đánh giá là nó phế Và nó yếu bởi vì để kết hợp với 4 Saman nó khá là khó, có hai con 5 tiền. Và cái hiệu quả của nó mang lại là nó rất khó, nó rất yếu khi mà vẫn phải yêu cầu là Storm Saman hai hai sao cũng như là Squire hai sao. Chúng ta sang đến cái phiên bản tiếp theo khi mà thay đổi, có một cái sự thay đổi từ cái con Saman Storm Saman 5 tiền Chúng ta có một cái con Saman 4 tiền Thì ở đây cái sự thay đổi này Nó đã tăng sức mạnh cái bộ 4 Saman lên khá là nhiều rồi Khi mà anh em biết rồi đấy Cái con 4 tiền ấy Cụ thể ở đây nó chính là cái con Storm Saman Khi mà Storm Saman lên được 3 sao Thì giá trị của con 3 sao Nó sẽ là 8 tiền Và cái con mà nó triệu hồi ra ấy Khi mà nó đủ 4 Saman nó sẽ cộng 2 hoặc cộng 1 Tức là nó sẽ là 9 tiền hoặc 10 tiền Vậy là rất là đơn giản Anh em chỉ cần là cái mức tối thiểu Đấy là 9 tiền thôi Là anh em đã có thể triệu hồi được ra một con 5 tiền 3 sao Từ cái con 4 tiền 3 sao Đấy anh em thấy không Tức là cái việc triệu hồi ra một con 5 tiền 3 sao Nó đã dễ hơn Nó đã dễ hơn rồi Và đến cái phiên bản sắp tới đây Chúng ta xuất hiện thêm một cái con gấu Saman và có giá trị là 3 tiền Chúng ta có tới 5 con Saman Anh em lên nhớ là chúng ta có 5 con Saman anh em ạ Và cái việc chơi Saman nó dễ hơn bao giờ hết Nó dễ hơn bao giờ hết anh em nhá Nó cực kỳ dễ luôn Ở đây chúng ta có ba con gấu Hay lắm Rồi ok Chúng ta vẫn chưa ra con gấu Saman Vãi đái thật Tôi cần những con gấu Saman để tôi chơi cái bộ gấu Saman Rồi ghép đồ luôn anh em ạ Ghép đồ cho gấu xin Con này nó vẫn sẽ là cái con co chính em nhá Gấu xin thì nó luôn là cái con co chính Gây đam Con này là phải dồn đồ con này Chắc chắn rồi Thì tôi quay trở lại với cả cái con con con phân tích một chút về cái con gấu Saman Nó là một con ba tiền Và cái con ba tiền ý Tại sao mà nó lại mạnh Bởi vì thế này Khi mà con gấu ba tiền của anh em ấy Nó lên được 3 sao Thì giá trị của nó là 7 tiền và khi mà anh em triệu hồi ra Khi mà anh em đủ 4 sa mang đấy Nó sẽ có cơ hội triệu hồi ra 5 tiền 3 sao Anh em thấy không Vậy là bây giờ có tới là là là ba cái sự lựa chọn để có thể là đua được lên 3 sao 5 tiền rất dễ Đấy là gì? Là chơi gấu Saman này Chơi gấu Saman lên được 3 tiền À lên được 3 tiền 3 sao Đấy Sổ tôm Saman là 4 tiền 4 tiền 3 sao cũng có thể triệu hồi được ra 5 tiền 3 sao Và cuối cùng là cái con Squire chỉ cần 5 tiền 2 sao thôi là chúng ta cũng có thể triệu hồi ra được 5 tiền 3 sao Anh em thấy chưa? Thấy là bây giờ nó mạnh hơn rất nhiều chưa? Nó gấp 3 lần nhá, nó gấp 3 lần so với cả cái thời điểm đầu tiên khi mà thay đổi cái bộ Saman Ngoài ra thì nó có tới 5 con Saman vì vậy chúng ta có nhiều sự lựa chọn để có thể kết hợp bộ 4 sao bam sớm Cuối game chúng ta có thể bán con Deflector đi Không chơi Deflector vì cái con này nó là con một tiền Con một tiền thì cái giá trị của nó rất thấp Và anh em biết rồi Cái sức mạnh của cái bộ 4 Saman Nó là cái giá trị càng cao thì nó càng khỏe Đấy chính là cái lý do nha anh em nhá Vậy là anh em đã có thể là, là biết được là cái sức mạnh nó đã nó đã gia tăng nó như thế nào đấy anh em thấy cái sức mạnh nó gia tăng như nào anh em thấy nó khỏe hơn không thì anh em có thể comment phía dưới nha anh em nhá bây giờ sẽ có một cái câu hỏi đặt ra đấy là khi nào thì chúng ta chơi bốn saman khi nào chúng ta chơi bốn saman ngày trước ấy, cái bộ bốn saman khi mà nó chưa thay đổi synergy thì bốn Saman dùng để phế một cái con co địch Một cái con co mà có cái lượng đồ Co đam, co đam tay và có cái lượng đồ rất là kinh khủng Phế được, ví dụ Velomancer hay Avenger Clyde Còn bây giờ thì chúng ta chơi, tại sao chúng ta lại chơi bốn Saman Ngày trước ý, nó là khắc chế là khắc chế co anh em nhá Khắc chế co, một con co cầm đồ Còn bây giờ bốn Saman để khắc chế cái gì khắc chế Celesi anh em ạ Khắc chế Celesi anh em nhá Tức là như nào Chúng ta triệu hồi được ra những cái con 5 tiền 2 sao Những con 5 tiền 3 sao Ví dụ như là chúng ta chơi ờ, Chúng ta đấu lết game Chúng ta chơi với cả những cái bọn Wario uh, Chúng ta chưa có kịp ra được cái con uh, Dark Spirit Để có thể counter được Wario Hoặc là chúng ta chơi với Collide Chúng ta chưa ra được Dark Spirit để counter Collide Thì chúng ta có thể dựa trên cái việc là chúng ta triệu hồi cái con Dark Spirit 2 sao Nhờ cái việc chúng ta ra được một cái con Saman 5 tiền một sao Hoặc chúng ta có thể triệu hồi ra được cái con Dark Spirit 3 sao Thậm chí là ba con Dark Spirit 3 sao Nhờ cái việc chúng ta có con uh, con gấu Fanda 3 tiền Saman Lên 3 sao, Storm Saman lên 3 sao Và con Squire lên 2 sao Rất có thể nhá rất có thể là chúng ta ở, ở đây tôi chỉ nói là cái trường hợp nó là rất là may mắn nhá cho anh em đừng có bảo là là là, là tôi bốc phét nhá Rất may mắn chúng ta có thể ra được một cái con Con con con Dark Spirit Lên 3 sao Thậm chí là ba con Điều đấy hoàn toàn là có thể chứ ba con Dark Spirit ba con Dark Spirit thì có khác gì là là là là, là ba lần tung trưởng là có có có hai cái ro không có hai cái ro không <laughs> hai cái ro anh em tự tin lên nhá tự tin lên đấy mà cái bọn warrior hay là cái bọn cline mà gặp cái con dark spirit ba sao mà lại có ro nữa thì thôi nhá thua luôn đấy chính vì thế tên tôi mới nói là đấy nó là một cái bộ mà khắc chế Celezy nó là như thế hoặc là ra những cái con như là con Squire lên 3 sao chẳng hạn thì nó cũng rất là khắc chế hai cái bộ đấy Vậy nên là chúng ta có thể thấy là cái bộ 4 Saman ấy Chúng ta chơi Khi mà chúng ta cần khắc chế Celeji Vào giai đoạn late game Cần khắc chế Celeji Đấy là cái hiệu quả Cái hiệu quả công dụng đầu tiên Của cái bộ 4 Saman Ui tôi chết rồi Mất chuỗi này Chết thật Mãi chém gió Rồi thôi không sao đâu anh em ạ Mất một tí mà Tôi còn mạnh lắm Cái mục đích của tôi chơi cái trận đấu này này Đây rồi anh em ơi Ủa, một lúc ra hai con luôn Chúng ta đã ra con gấu Saman rồi Nhưng mà chúng ta chưa đủ bộ human anh em ạ Tôi cần có bộ đủ bộ human Tôi có cái mục đích ở trong cái trận đấu này Đấy là đua lên level 12 Đua đội hình lên level 12 anh em nhé Chúng ta đã chơi ở uh, cái level 12, 12 con Và tôi uh, sẽ chơi thử thách coi như là toàn Saman thôi Toàn Saman thôi anh em nhá Tôi sẽ vứt hết mấy cái con human đi Vứt cả rồng, vứt cả già vào list game Tôi sẽ vứt cả rồng cả già và tôi chỉ chơi coi như là là là là, là Saman thôi, tôi chỉ chơi Saman thôi. Ui, tôi chết rồi. Ôi mẹ ơi. Đéo qua rau quái này, mất đồ. Chán thế nhờ. mà thôi cái món đồ này thì nó cũng chơi được anh em ạ cũng được ghép được đây rồi chúng ta đủ 6 human rồi nhá cho 6 human vào thôi ở level 10 à Chơi 6 human như này là hơi bị muộn Chơi hơi bị muộn Bình thường là round 15 15 ít nhất là 15 là phải có được đủ 6 human rồi Sau đó tích sách dần Đấy để lên 11 Tầm này là là Cũng có thể lên 11 nếu chúng ta thắng Round 26 có thể lên được 11 cũng được Nói chung là cũng không phải là muộn lắm Gọi là tạm ổn anh em ạ Bởi vì tôi có chuối nên là tôi có tiền ấy Bây giờ tôi uh, có tiền để tôi dùng Up cấp lên 10 Sau tôi bây giờ tôi dùng sách thôi Cũng ok Ở đây là tôi có ba Saman rồi nhá Có ba Saman rồi Tuy nhiên là Deflector thì tí nữa sẽ bán đi thôi Tí nữa bán đi thôi Ra được những cái con to tiền ờ, Thuộc hệ Saman thì chúng ta sẽ đưa vào Những cái con to tiền hơn Sức mạnh của bộ đấy là ở những con to tiền đây rồi Squire được quá nhờ even know what My conquest is the sea of stars. Chúng ta roll ra con già nhá anh em nhá, kiếm già hai cái. đây rồi. Vừa nhắc đến xong ra luôn ạ. Được quá nhở Trận này chắc các đối thủ đái ra máu rồi anh em ạ. Chơi gấu lại còn human như này xanh vừa có tiền lại còn vừa có level cao áp tục level luôn đã coi như là có thằng nó phải kẹp Marine vào rồi Sắp chết rồi thằng này dễ chết thôi anh em ạ Dễ chết thôi Đi rồi Sắp lên được 11 rồi Đã có thằng ra đi của round này Thôi nhá tầm này ok rồi Tôi không roll nữa đâu tôi sẽ lại tích tiền Tầm này tích tiền thôi anh em ạ Tí nữa sẽ roll uh, Storm Saman này uh, Roll Squire cái con gấu xin của tôi ấy, đó là cái co chính Con co chính gây đam nhưng mà bây giờ nó vẫn một con anh em ạ Skill của cái con này là có stun cái con gấu Saman là có stun trong vòng 2 giây và gây ra cái lượng đam vật lý 250 đam 250 đam vật lý Đấy là ở level 1 À nó kéo cái viên đá Nó triệu hồi một viên đá skill là triệu hồi một viên đá và kéo theo một cái hàng dọc một cái hàng ngang và tất cả những cái con đứng ở trên cái hàng ngang đấy sẽ chịu cái lượng đam là 250 đam vật lý kèm theo đấy là stun 2 giây à. liệu nó có thể là một cái con co đam được không nhở giống như con gấu mết hay là con gấu xin được không anh em thử cho ý kiến nhá anh em cho ý kiến Con này lên 2 sao thì tôi không biết không rõ nó là, là đam của nó gây ra là bao nhiêu Nhưng mà nếu mà tầm 500 đam vật lý thì nó là bố của bom luôn á Nhá Lên 3 sao ấy mà chơi đời kiểu là là, là lên nghìn đam vật lý thì đúng là bom rồi Đúng là cái con bom 5 tiền rồi Ra khác gì con bom đâu Mà nếu như thế mà chơi 4 man thì nó lại hơi phí có khi chúng ta lại không chơi 4 Saman Mà chúng ta chỉ chơi hai Saman thôi Rồi chúng ta chơi gấu Gấu Saman nó co chính Thì được không Bởi vì cái con này nó cũng giống như hai con co kia Nó có cái hiệu ứng là giết người thì là giảm cung đao Là có thể tung trưởng luôn được Rất là khỏe đấy Mà lại chơi theo kiểu chơi vật lý thôi Chứ không phải chơi chơi đam phép nhưng mà nói về kỹ năng vật lý mà mà mà chơi ờ, ở trong bộ Fanda thì chắc là cũng không thể ăn được cái con gấu xin kia rồi bởi con gấu xin nó có hiệu ứng của đồ anh em ạ đây rồi storm saman gấu xin nó vừa có hiệu ứng của đồ đấy mà nó lại nó có một sức mạnh đấy chính là cái việc là nó có thể có quay được nó có thể có quay nó nhảy thì nó bất tử đấy nó sẽ ít khi nó bị bớ vào trong giai đoạn đầu game còn một cái con mà cái khả năng có quay của nó nó chỉ đứng im nó đánh thôi thì nó sẽ chết rất nhanh nó chỉ cần bị dính bị focus vào thôi thì nó không chạy được đấy May ra thì kép linh thì có thể chạy được thôi Nhưng mà cái đấy nó sẽ vẫn khó hơn là một cái con giống kiểu con Ember Con Ember thì nó có quay trong combat rất lâu Anh em có thể thấy cái màn kéo đá của nó Sờ tun một phát được hai con luôn Kéo đá có vẻ khá chuẩn đấy Không biết là có có giống như cái các cái hiệu ứng lướt của những cái con Như con bọ cạp hay con uh, con con con con gì nhở Con Water Spirit không mà nếu nó tính toán chuẩn mà nó nó có thể triệu hồi và nó kéo đá chuẩn ấy thì cũng rất là ok đấy chết mẹ hết slot rồi đây này phải roll để để để có slot thôi có thêm một slot thôi anh em ạ ui ra nhiều quá thôi thôi tôi bán hết mấy con human này đi thôi bởi vì tí nữa tôi cũng sẽ phải thay human nhưng mà thôi tôi bán luôn ưu tiên cho mấy cái con uh, Saman Rồi, sắp lên được 12 rồi anh em ơi Tôi sắp bỏ cái bộ human đi rồi Hay quá Chỉ còn một round nữa thôi là tôi sẽ đủ lên level, up cấp lên level 12 đây rồi, ra được con cột xin hai sao Mẹ, bây giờ mới ra Chuyển đồ cho nó thôi Blink, Blink này Chuyển hết đồ cho nó thôi anh em Ghép thêm cái uh, gậy gai cũng được anh em ạ Gậy gai Đánh nhau với mấy thằng lai, Trận này có lai anh em ạ Ghép gậy gai để chống hồi máu Đây rồi gặp luôn <clears throat> Round này chắc là thắng rồi Tôi thắng round này tôi sẽ lên được 12 thôi Chúng ta lên 12 chúng ta bỏ toàn bộ human đi anh em nhé, Bỏ toàn bộ human đi Tôi sẽ thử cho anh em Chúng ta chơi 12 con và chúng ta chơi toàn Saman Rồi ok Vậy là chính thức chúng ta lên được level 12 Level 12 rồi Rồi bán hết đi thôi Bán cẩn thận Mẹ Cẩn thận không lại bán nhầm con gấu chết Một phát lên 100 tiền luôn ờ, Hơi khèo Bây giờ toàn một tiền thôi, hơi khéo anh em ạ. Rồi chúng ta xem sức mạnh của của bốn Saman nào. Ồ, ra được hai con Flame 3 sao. Chúng ta có rất nhiều 3 sao ở đây nhưng mà là 3 sao 3 tiền, 3 sao 2 tiền và 3 sao 1 tiền. Nhưng mà cũng rất là khỏe, những cái con 3 sao ấy, những cái con 3 sao máu nó rất nhiều và các cái hiệu ứng về skill của nó nó là tối đa nên nó rất khỏe anh em ạ. Nó rất khỏe. anh em cũng có thể thấy là một round này nó sẽ đẩy nó cũng sẽ khá khá máu đấy của đối thủ đấy Chơi ba gấu kết hợp với cả toàn Saman như thế này thì đồ chỉ dồn cho những cái con gấu thôi anh em ạ Dồn cho con gấu xin và con gấu mết thôi Đây rồi Bây giờ tôi chỉ chơi Saman thôi anh em nhá Chúng ta sẽ xem cái sức mạnh của nó Ôi kìa đâu rồi Cho Saman đi Đây Nào Storm Saman cơ Squire đâu rồi Đây rồi Hay quá Chưa cờ bằng mồm là có thật anh em ơi Ui rồi 12 con Anh em xem lần này nó sẽ ra những con gì đây Ra con máy bay 3 tiền kìa À 3 sao kìa Ra cả con uh, Con con ờ, con Sven Sven Đấy lởm lởm thế thôi Nhưng mà cũng hai sao Khỏe chưa Ôi rồi ôi Khỏe quá Đẩy này kinh lắm đây anh em ạ à. Đẩy rất kinh đấy À mà có cái hay này nhá Có cái hay này mà anh em chưa biết nhá Đấy là cái việc là khi mà anh em gọi ra ấy Anh em gọi được ra những cái con Con con thuộc hệ Demon ấy Ví dụ như con Doom này hoặc là anh em gọi cả con Doom, cả con TB 3 sao Và cả con Sven 3 sao ấy Thì nó sẽ không mất cái hiệu ứng Demon anh em nhá Không mất cái hiệu ứng Demon đâu Nó sẽ có hiệu ứng Demon luôn Luôn đi Đây rồi Thay con một tiền ra thôi Rất khỏe nhá Bây giờ cái việc triệu hồi ra 5 tiền 3 sao Đấy anh em thấy không Lại 5 tiền 3 sao kìa Nó dễ hơn rất nhiều Chúng ta có một con 5 tiền 2 sao rồi Chắc chắn là sẽ có một con 5 tiền 3 sao rồi Chém lan Cầm đánh luôn Trò chơi tôi nghĩ ở đây kết thúc rồi đấy Đến tầm này là kết thúc rồi anh em ạ Tầm này thằng nào cản được tôi mà mỗi lần tôi sang tôi đẩy ít nhất là phải 25 máu Kể cả nó có 100 máu ấy Gặp tôi 4 round thì cũng đi thôi anh em ạ à. Đẩy lại đẩy kinh lắm Đây chắc round cuối cùng rồi anh em ơi Một phát đi hết không Chúng ta có những cái con gì Ui lần này ra được cả sờ ven 3 sao luôn Khỏe quá Thuyền trưởng 3 sao sờ ven 3 sao Sờ tôm cũng 3 sao luôn Sờ tôm Spirit Đấy là tôi vẫn còn chưa tính bao nhiêu cái con gấu thế kia Có một cái ý tưởng mới đấy là chúng ta có thể Khi nào chúng ta chơi kết hợp với cả Instructor được không nhờ khi ở đây có một cái sự trùng lập đến từ vị trí của những cái con con gấu ở đây Con gấu chết nó có thể gọi ra được những cái con thuộc tộc Insectoid Tôi sẽ thử ở cái video clip sau anh em nhá Chơi kết hợp Saman với cả Insectoid thì nó sẽ như thế nào Rồi thôi tôi nghĩ là cái trò chơi là kết thúc rồi đấy Trứng này đéo để làm gì anh em ạ Mặc dù trận này vẫn chưa có một con 4 tiền 3 sao nào Vì vậy là chúng ta cũng có thể triệu hồi được là chỉ duy nhất là một con 5 tiền 3 sao thôi Nhưng mà nó cũng thế là nó cũng mạnh lắm rồi anh em ạ à. Round này ra một lúc hai con Con con con uh, Lancer 3 sao kèm theo đấy là một cái con con con Berserker cũng là 3 sao luôn Nhưng mà rất tiếc là không có kết hợp được cái bộ tròn Trò chơi kết thúc rất khỏe anh em ạ anh em thấy sao về con tướng mới ở trong bộ Saman? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye!